Kính chào anh chị đã quay lại với kênh youtube của chúng tôi Hôm nay chúng tôi xin giới thiệu đôi nét về à, tiềm năng đầu tư bất động sản tại Cần Giờ à, Nếu cảm thấy thông tin dưới đây bổ ích à, Quý anh chị vui lòng anh nhấn đăng ký kênh để nhận các video về sau à, Cũng như nhấn nút like, nút share để cho bạn bè à, cùng à, tham khảo Cần Giờ là một huyện à, nằm phía nam của thành phố Hồ Chí Minh có tổng diện tích là 704 km vuông chiếm khoảng 1 phần 3 diện tích của thành phố Hồ Chí Minh cách trung tâm thành phố Hồ Chí Minh chỉ 50 km được đề xuất làm 3 phân khu chức năng. Đầu tiên đó là khu đô thị xã Bình Khánh sát bên với lại à, huyện Nhà Bè. Khu đô thị này thì được à, đề xuất là phát triển khu đô thị với những chức năng chưa từng có tại trung tâm thành phố Hồ Chí Minh. Khu thứ hai đó là khu đô thị du lịch kết hợp với lại là khu đô thị hiện hữu. Khu thứ ba là khu đô thị lấn biển với 287 à, hecta ở xã Long Hòa và thị trấn Cần Thạnh Tới cái tháng 6 năm 2020, dự án đã được Thủ tướng phê duyệt điều chỉnh quy mô từ 600 ha lên 2.870 ha với tổng vốn đầu tư khoảng là 217 tỷ đồng, tương đương với 9 tỷ đô. Cần Giờ là một huyện duy nhất ở thành phố Hồ Chí Minh mà giáp biển nằm ở phía đông nam của thà, trung tâm thành phố Hồ Chí Minh và cách trung tâm thành phố Hồ Chí Minh chỉ 50 km đường bộ. Huyện Cần Giờ tách biệt với các cái địa phương khác bởi các sông lớn và biển Cần Giờ có tổng diện tích là 704 km vuông tương đương với đất nước Singapore chỉ thấp hơn Singapore chỉ 20 km vuông và lớn hơn Phú Quốc là 100 km vuông nên Cần Giờ có tất cả các điều kiện tự nhiên và uh, vị trí để có thể phát triển mạnh như Phú Quốc và phát triển uh, mạnh như Singapore như chúng ta đã biết thì đất nước ờ, giàu có như Singapore có nguồn thu chính từ du lịch này, từ cảng biển và thành phố Hồ Chí Minh cũng đang định hướng phát triển Cần Giờ như là một đất nước Singapore ừ. do bị ngăn cách với các cái địa phương khác bằng những sông ngoài lớn nên Cần Giờ có khí hậu luôn luôn mát mẻ ờ, phương tiện giao thông qua lại Cần Giờ chủ yếu là qua phà Bình Khánh ờ, đường bộ quan trọng nhất của Cần Giờ vẫn là cái đường rừng sát chạy từ hướng Tây Bắc đến hướng Đông Nam của Cần Giờ đường rừng sát thì hiện nay đã được nâng cấp lên từ 4 đến 6 làn xe tùy vào vị trí về cái đường bộ thì chúng tôi xin chia sẻ một số thông tin như sau. Thứ nhất là à, thông tin sơ bộ về cái cầu Cần Giờ với tổng vốn đầu tư là tầm 10.000 tỷ, có chiều dài là khoảng là 3,4 km và điểm uh, bắt đầu là nút giao thông tại đường 15B, huyện Nhà Bè, thành phố Hồ Chí Minh. Ừ. À, điểm cuối là nút giao thông kết nối với lại đường Rừng Sác ngay ờ, xã Bình Khánh, huyện Cần Giờ. Cầu Cần Giờ được thi công vào quý 2 năm 2022, à, dự kiến hoàn thành là quý 4 năm 2024. Trước đây thì quận 7 cũng như Cần Giờ ngày bây giờ, từ lúc mà được Phú Mương cải tạo, quy hoạch thì mới được như ngày hôm nay. Và bây giờ Cần Giờ là một địa phương tương tự lại được Vingroup đầu tư và quy hoạch với những cái dự án lấn biển lên tới là 2.870 hecta và Vingroup là tài trợ mở rộng đường xá và cầu Cần Giờ sẽ được ờ, thi công vào ngày tháng 2 năm 2022. Hiện tại thì các khu nhà ở cho chuyên gia, cán bộ công nhân viên của khu lấn biển Cần Giờ và cầu Cần Giờ đã được ờ, Ủy ban Nhân dân huyện ờ, xác định vị trí đó là tại xã Long Hòa và đang được lên phương án thi công vào quý tư năm 2021. À, tháng 2 năm 2021 thì Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đã phê duyệt quy hoạch chi tiết 1 phần 500 đối với 4 phân khu của dự án lấn biển 2870 ha ờ, của khu đô thị lấn biển Cần Giờ. Trong đó cái phân khu C là phân khu có tổng diện tích là 300 ha là khu trung tâm tài chính kinh tế thương mại dịch vụ ờ, văn phòng và cảng biển là một khu cao cấp đẳng cấp mà tại ờ, khu đô thị này trước đó cái dự án bến phà Cần Giờ uh, nối đến Bà Rịa Vũng Tàu đã được triển khai và đang đi vào khai thác uh, kết nối hai khu vực này rút ngắn thời gian di chuyển giữa Cần Giờ và Vũng Tàu xuống chỉ còn 30 phút uh, và cự ly chỉ là 15 km đường biển Cần Giờ có rất nhiều điểm độc đáo để phát triển du lịch như là có bờ biển dài đến 23 km và hơn 20.000 hecta diện tích mặt nước sông ngoài ở ờ, kênh rạch đấy và có 3.300 hecta diện tích là rừng ngập mặn có khu di tích lịch sử ờ, chiến rừng sáp được UNESCO công nhận đó là khu dự trữ sinh quyển của thế giới ờ, theo cái quy hoạch tổng thể phát triển cảng biển Việt Nam thời kỳ từ 2021 đến 2030 và tầm nhìn tới 2050 thành phố Hồ Chí Minh đề xuất bổ sung cái quy hoạch cảng biển, ờ, cảng container, cảng hỗn hợp, cảng rời tại ba vị trí ở Cần Giờ với công suất cực lớn có những tàu lên đến 20.000 tấn. Như các bạn thấy đấy, bây giờ cuộc sống hối hả, người ta không còn quan trọng là khoảng cách bao xa mà người ta lại quan trọng là mình đi trong thời gian bao lâu. Ờ, Cần Giờ thì hoàn toàn đáp ứng được cả cái hai vấn đề trên là bao xa và bao lâu tức là từ trung tâm thành phố thành phố Hồ Chí Minh đến Cần Giờ chỉ mất à, 20 phút và đến phà Bình Khánh trung tâm thành phố Hồ Chí Minh đến phà Bình Khánh bến Bình Khánh chỉ mất 20 à, km thì rất là gần Đấy. việc mà sống tại trung tâm thành phố Hồ Chí Minh nhưng có một cái khí hậu cực kỳ trong lành mát mẻ có thể nói là tuyệt vời nhất Việt Nam thì chỉ có tại Cần Giờ tại vì chúng ta đang ở trong một cái khu gọi là khu sinh quyển bảo tồn sinh quyển của thế giới và Cần Giờ là cái lá phổi của thành phố Hồ Chí Minh. Tại Cần Giờ đa phần giao dịch đất đai ở huyện địa phương này ờ, đều là các ờ, lô đất lớn, đất hỗn hợp có diện tích từ vài ngàn đến vài ờ, hecta. Do đó, những lô đất thổ cư có diện tích nhỏ khoảng vài trăm mét đều có giá rất là cao do nguồn cung cực kỳ khan hiếm ở giai đoạn từ năm 2015 đến năm 2018 thì mỗi năm ờ, đất ở khu vực này tăng trưởng ở mức giá khá ổn định là khoảng từ 8 đến 10 phần trăm nhưng những năm mà từ năm 2018 đến nay thì giá đất ờ, tăng khoảng tăng khá cao ờ, ghi nhận từ các sàn giao dịch bất động sản có nhiều con đường ở Cần Giờ đã tăng tới là 100 200 phần trăm như là đường Đặng Văn Kiều này đường Tắc Xuất này đường duyên hải, à, đường rừng sát. Vậy thì bất động sản Cần Giờ có những lợi thế ờ, gì phát triển trong tương lai? À, thứ nhất là lợi thế về du lịch. Tại vì Cần Giờ có cái tổng diện tích ờ, tự nhiên là 70.421 ha, chiếm khoảng 1 phần 3 diện tích của toàn thành phố Hồ Chí Minh và nó có gồm 7 khu di tích, di sản và một làng nghề truyền thống. Thứ hai đó là tiềm năng về hạ tầng là khu vực được đánh giá là nhiều tiềm năng về phát triển về kinh tế, văn hóa, du lịch. Thế nhưng ờ, rào cản lớn nhất của Cần Giờ chính là cơ sở hạ tầng về đường bộ. Tuy nhiên trong những khoảng thời gian từ năm 2000, 2020 ờ, đến ờ, đầu năm 2021 trở lại đây thì hạ tầng giao thông của Cần Giờ đã bắt đầu được có dấu hiệu chuyển biến tích cực. Thứ nhất là những tuyến đường như đường Rừng Sát được mở rộng, các cái cầu Cần Giờ sắp được triển khai tiềm năng chính của Cần Giờ vẫn là hạ tầng khi mà hiện tại hiện tại hạ tầng chưa được đồng bộ chưa được tốt cầu cầu Cần Giờ chưa làm nên là giá đất nó còn thấp khi mà cầu Cần Giờ nó nó khởi công xây dựng và nó đi vào hoạt động thì giá nó sẽ đẩy lên một cách vượt bậc đây là cơ hội cho những nhà đầu tư cái tiềm năng thứ ba là tiềm năng về khu lấn biển Cần Giờ ở đầu năm 2021 thì ủy ban nhân thành ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh vừa phê duyệt uh, cái cái quy hoạch chi tiết 1 phần 500 đó là khu lấn biển Cần Giờ nâng từ 600 hecta lên 2.870 à, hecta và nó bao gồm bao gồm 4 phân khu cái tiềm năng thứ tư đó là tiềm năng thu hút vốn đầu tư vào Cần Giờ do còn sơ khai chưa có nhiều người để ý đến thì đây là cái tiềm năng cực kỳ to lớn uh, giúp Cần Giờ được nhiều cái nhà đầu tư trong và ngoài nước nhòm ngó với các đòn bẩy tỷ đô của các ông lớn như là các doanh nghiệp địa ốc đua nhau về à, làm dự án tại Cần Giờ như là Thủ Đức House, à, HOD, à, ADC hay Novaland và Vingroup. Khi các doanh nghiệp lớn này đầu tư vào Cần Giờ thì thu hút một số lượng lớn về khách đầu tư này, về nhu cầu sinh sống ở đây, nhu cầu nghỉ dưỡng ở đây và nhu cầu tiêu thụ những cái dịch vụ giải trí ở đây làm cho giá bất động sản đây tăng lên Bây giờ chúng ta sẽ đi tìm à, lời đáp cho câu hỏi là giá đất Cần Giờ ờ, sẽ gia tăng như thế nào trong vài năm tới. Mà khi Vingroup chào bán sản phẩm tại khu đô thị lấn biển Cần Giờ, ờ, chúng tôi dự kiến giá sẽ không thấp dưới là 160 triệu một mét. À, vậy thì quý anh chị có dự đoán là cái giá bất động sản tại Cần Giờ ở quanh khu vực đó và ở tại Cần Giờ nó sẽ gia tăng như thế nào? Ừ. Hiện nay chúng tôi đang có những cái quỹ đất với mức giá từ 800 ngàn một mét vuông à, nếu anh chị chớp được cái cơ hội này thì việc nhân 5 nhân 10 thậm chí là nhân 20 tài sản ờ, chỉ là chuyện rất là đơn giản Tôi ví dụ như là một chị ở Đồng Nai đã từng bỏ 620 triệu ra mua một miếng đất tại Long Thành và khi mà sân bay Long Thành đi vào khởi công thì miếng đất này lên được 82 tỷ và tại Cần Giờ nếu anh chị không nhanh chân thì quý anh chị không còn cơ hội nhân 5 nhân 10 tài khoản Hãy liên hệ ngay với chúng tôi để được tư vấn kỹ hơn 0931 222 000. À, xin chân thành cảm ơn. À, nếu anh chị ờ, thấy video này bổ ích, xin hãy nhấn ờ, nút like và đăng ký kênh, chia sẻ cho mọi người cùng xem. Vâng, xin cảm ơn.